Học sinh có số phiếu bầu chọn cao nhất Ireland trên toàn cầu, hơn bình đến thứ nhất tại Việt Nam. Mới đây nhất, nhà đài Mnet đã tiết lộ về số phiếu bình chọn của các thực tập sinh tại toàn cầu. Theo báo cáo từ truyền thông Hàn Quốc vào chiều ngày 31 tháng 7, số liệu thống kê bỏ phiếu toàn cầu của các thực tập sinh trong show Soshington Island của đài Mnet đã được tiết lộ trước khi tập phát sóng tiếp theo. Được biết, Ireland mở cuộc bỏ phiếu toàn cầu vào nửa đêm ngày 24 tháng 7 cho phép người xem từ khắp nơi trên thế giới bình chọn cho các thí sinh mà họ yêu thích. Người ta nói rằng người xem từ 171 quốc gia đã tham gia vào quá trình bỏ phiếu với tổng số phiếu bầu lên tới hàng chục triệu. Người xem đang được yêu cầu chọn 6 thí sinh xuất sắc nhất mà họ muốn tiếp tục đi tiếp vào phần 2. Vào ngày 31 tháng 7, nhà đài Mnet tiết lộ các thí sinh có nhiều phiếu bầu nhất theo quốc gia hoặc khu vực tính đến trưa. Mọi thứ có thể thay đổi khi việc bỏ phiếu vẫn đang tiếp tục diễn ra, nhưng nó cho một cái nhìn thoáng qua về cách mọi thứ đang diễn ra như bây giờ. Tại Nhật Bản, Nikki giữ vị trí hàng đầu, trong khi ở Mỹ, người xem đang chọn cho Daniel. Hành binh có nhiều phiếu bầu nhất tại Việt Nam, trong khi Suno đứng đầu ở Mexico. Tại Trung Quốc, người xem đem bình chọn cho Sung hun, trong khi Jackie có vị trí hàng đầu ở Úc và Jay đứng đầu ở Nepal. Ở Hy Lạp, cây có nhiều phiếu nhất. Ở Ấn Độ, vị trí đầu tiên thuộc về hy sung, Còn các bạn nghĩ như thế nào? Hãy comment bên dưới phần bình luận nhé. Và nhớ hãy vote cho thí sinh mà bạn yêu thích nhất để cho thí sinh đó có thể tiếp tục vào phần chung kết của chương trình Island và được debut với nhóm nhé. Nhớ hãy đăng ký kênh, like, share và nhấn chuông hình bên phải ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.